Cổ nhân phân ra tất cả gồm ba loại người Loại người thứ nhất là loại người không học mà biết là thánh nhân Loại người thứ hai học mà biết là quân tử Loại người thứ ba mà học mà không biết là kẻ tiểu nhân Tất cả những vụ án gần đây trong đó có rất nhiều cán bộ cao cấp của chúng ta cho thấy loại người thứ tư đã xuất hiện là có học có biết nhưng cố tình làm thì họ là phế nhân họ là tù nhân